án cho tôi một lô đất biệt thự thuộc dự án của tập đoàn Nam Cường và cam kết sẽ thu xếp để tôi được ký hợp đồng mua lô đất với chủ đầu tư, nhưng sau đó không thực hiện. Hai bên đã ra hạn nhiều lần, nhưng bên bán cũng không thể ra hợp đồng được cho tôi. Ngày 12 tháng 2 năm 2013, tôi và bên bán lập giấy tờ cam kết bên bán sẽ trả lại tiền cho tôi cùng lãi suất theo quy định. Nhưng sau đó, họ không trả tiền cho tôi Hiện nay, họ đề nghị tôi nhận một lô đất khác cũng nằm trong cùng dự án nhưng tôi không đồng ý. Vậy xin cho tôi hỏi, giấy tờ mua bán đất tay giữa tôi và bên bán có hiệu lực không? Văn bản cam kết của bên bán trả lại tôi tiền có hiệu lực không? Tôi được nhận lại tiền hay tôi phải nhận một lô đất khác? Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, ờ, thưa luật sư, giấy tờ mua bán đất tay nêu trong tiểu ứng vừa nêu thì ờ, có cái giá trị pháp lý như thế nào ạ? Theo quy định pháp luật hiện hành, các cái giao dịch về quyền sử dụng đất là dù là đất ở dân ờ, trong dân cư hay là đất dự án thì đều phải có chứng nhận quyền sử dụng đất mới được coi là cái điều kiện tiên quyết để đưa cái đối tượng đất đó vào giao dịch thế thì cái đối tượng mua bán tiếp tay trong trường hợp này của quý vị khán giả đối với bên bán thì được coi là vô hiệu bởi lẽ nó không đáp ứng được cái quy định của pháp luật hiện hành ờ, về giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất à, cụ thể là nó không đáp ứng được ở cái điểm thứ nhất là về thủ tục và về hình thức của giao dịch là không được công chứng chứng thực bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thứ hai là quyền sử dụng đất trong trường hợp này là chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do vậy cái giấy tờ mua bán viết tay ở trong trường hợp này nó không có giá trị pháp lý vậy vâng. à, vậy còn bản cam kết trả lại tiền và lãi suất theo quy định có hiệu lực hay không ạ à, trong trường hợp này thì được hiểu rằng là khán giả và bên mua đã có một cái giao dịch khác để phủ nhận cái giao dịch trước tức là hai bên đều thống nhất là không thực hiện cái giao dịch trước nữa và trả lại tiền cho bên bán và bên bán thì cũng đồng ý với cái phương án đó do vậy được coi là đây là một cái giao dịch dân sự mới và nó có hiệu lực để thực hiện thế thì theo quy định của pháp luật hiện hành đối với những cái việc mà cam kết trả lại tiền mà hai bên có một cái thỏa thuận về lãi suất thì sẽ có hiệu lực pháp luật và hai bên buộc phải thực hiện vâng à, như vậy thì người khán giả cần phải làm gì để bảo vệ tiền của mình ạ à, trong trường hợp mà quý vị khán giả đã liên hệ với bên bán rất nhiều lần mà bên đấy vẫn từ chối vẫn tranh thì không thực hiện cái nhiệm vụ đó thì uh, quý vị khán giả có quyền khởi kiện bên uh, bán bên đã ờ, cam kết trả tiền cho mình tại tòa án dân có thẩm quyền uh, ở đây cụ thể là tòa án cấp quận huyện nơi mà uh, bên bán họ có cư trú họ thường xuyên sinh sống uh, cái trường trong trường hợp này thì tòa án sẽ thụ lý để giải quyết hai cả hai yêu cầu của của quý vị khán giả thứ nhất là yêu cầu trả tiền và thứ hai là yêu cầu trả lãi suất vâng à, xin được à, trân trọng cảm ơn luật sư đã giải đáp thắc mắc thưa quý vị và các bạn